Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 24 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Nhờ có tam hợp trong ngày hôm nay mà tuổi Tý tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. Con giáp này tìm thấy nhiều điều rất thú vị nếu như dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với một nửa của mình ngày hôm nay. Chính ấn nâng đỡ cộng thêm sự thông minh, tài trí nên bản mệnh có thể đưa ra một quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết trong ngày hôm nay. Dường như người tuổi Tý không gặp khó khăn trong việc đối diện với vấn đề và tìm ra hướng đi cho riêng mình, điều mà bạn vấp phải một thời gian trước. Đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng, đặc biệt là người kinh doanh buôn bán sẽ phát tài phát lộc. Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang dần được cải thiện. Những ai từng bị cảm sốt thì lúc này cơ hội hồi phục nhanh chóng khi bạn hiểu hơn cơ thể mình và biết nghỉ ngơi phù hợp. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu vận trình tài lộc của người tuổi sửu càng thêm khởi sắc nhờ sự tương trợ của chính tài. Thế nhưng, con giáp này đừng chỉ tính toán đến những giải pháp tức thời mà không có biện pháp lâu dài. Nếu không hiện tại có thể vui đấy, nhưng về sau bản mệnh sẽ càng mệt mỏi. Tuy nhiên, lời khuyên cho con giáp này là hãy thận trọng trong từng bước đi nhằm tránh những sai sót, vấp váp có thể khiến cho tuổi sửu phải hối tiếc sau này. Luôn có cái nhìn toàn cục nhưng cũng đừng quên việc thực hiện chi tiết để xem mình có đi đúng hướng hay không, chớ nên xem nhẹ bất cứ việc gì cả ngũ hành thổ kim tương sinh mang lại niềm tin và hy vọng trong vận trình tình cảm của bản mệnh. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng được giải quyết nhanh chóng nhờ sự tài trí của con giáp này, cộng thêm sự hỗ trợ của người khác. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Lục Xung nhắc nhở tuổi dần nên kiểm soát cảm xúc để tránh xung đột. Ý kiến đúng hay sai không quan trọng bằng cách hành xử đối nhân xử thế trong những tình huống khá khó chịu. Một chút khéo léo trong lời ăn tiếng nói rất quan trọng trong ngày hôm nay đối với con giáp này. Ảnh hưởng của tỷ kiên khiến bản mệnh thường xuyên có cảm giác không bằng lòng. Sự không sẵn sàng để đầu hàng khi đứng trước những thử thách sẽ đem lại cho người tuổi dần cơ hội để tìm ra một con đường mới thích hợp cho mình trong ngày hôm nay. Con giáp này gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm, dù có nhiều việc phải lo toan, nhưng người ấy lại có phần rảnh rang hơn, nên đối phương cũng có nhiều yêu cầu muốn bản mệnh phải đáp ứng nhiều chuyện căng thẳng khiến người tuổi dần không muốn nói gì, khiến mâu thuẫn càng ngày càng nảy sinh nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão, dù tuổi mão có ý muốn tự do bay nhảy, dưới sức ép của kiếp tài sẽ khó khăn. Con giáp này có cảm giác như thể ai đó đang cố kiểm soát mình lại. Đã đến lúc bản mệnh cần phải làm rõ trách nhiệm của mình trong mối quan hệ, tìm kiếm được không gian riêng tư mà bản thân mong muốn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này dễ có mâu thuẫn với người thương vì thái độ không phù hợp. Bản mệnh đang nảy sinh tâm lý so sánh người này người kia. Hãy nghĩ lại lý do mình từng bắt đầu để điều chỉnh lại cách suy nghĩ của mình. Người tuổi mão chưa nên đòi hỏi những điều vô lý khiến người khác khó chịu. May mắn không phải lúc nào cũng kể cạnh, lợi nhuận cao nhưng không thể cứ đâm đầu vào. Đừng để niềm vui đầu năm mới bị phá hỏng bởi quyết định mù quáng của mình. Trước khi làm việc gì, con giáp này hãy tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè hay người có kiến thức chuyên môn trước đã nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn, vận tranh tình cảm của tuổi thìn thêm phần rực rỡ khi có tam hợp nâng đỡ, giúp xây dựng mối quan hệ mới. Các cặp đôi đang yêu thì hai người đã cùng nhau thống nhất được một số vấn đề khá quan trọng, nhất là những ai độc thân đừng ngại ngần mở lòng mình để tìm hiểu người khác giới. Cơ hội gặp được người phù hợp lúc này là rất cao thiên tài mang lại tiền bạc nhưng đồng thời nhắc nhở con giáp này đừng chi tiêu hoang phí, đừng sử dụng thẻ tín dụng bừa bãi, nếu không người tuổi thìn sẽ chẳng còn đồng xu nào trong tay dù hiện tại có cảm giác thoải mái khi chi tiêu. Cần phải chi tiêu có kế hoạch và tính toán cụ thể, nhu cầu lẫn khả năng nhé con giáp này làm công ăn lương cũng có vận may tiền bạc bất ngờ như được cho tiền hoặc trúng thưởng từ những trò chơi may mắn. Chính vì thế mà bản mệnh có thể thử vận may của mình một chút nhé, nhưng không nên sa đà vào cờ bạc đỏ đen, kẻo mất hết lúc nào không hay. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tương phá xuất hiện trong vận trình của tuổi tỵ cho thấy những thứ lặt vặt tiêu tốn khá nhiều thời gian, tâm sức, thậm chí khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội rất quan trọng. Thế nên nếu có thể, hãy nhìn rộng ra, suy nghĩ tích cực và không để chuyện bé sẽ ra to. Khi bản mệnh có thể bỏ những thứ vụn vặt mà nhìn xa hơn sẽ nắm bắt nhiều cơ hội tốt. Sự nhạy bén, tầm nhìn sâu, xa nhờ thực thần đem lại cho con giáp này những lợi thế đáng kể ngày hôm nay. Trước mọi vấn đề, người tuổi tỵ có xu hướng nhìn nhận chúng một cách đa chiều, khách quan thay vì chỉ trực diện một vấn đề. Có thể sẽ có ai đó nhờ đến sự tư vấn của bản mệnh đấy ngũ hành hỏa kim xung khắc cho thấy cách con giáp này nhìn nhận sâu sắc về việc gì đó sẽ tạo nên mâu thuẫn với một người đang đánh giá vấn đề khá hời hợt. Thay bằng việc chỉ trích người khác thì hãy thử lắng nghe, chia sẻ, họ xem sao, biết đâu bản mệnh cũng có thể học hỏi được điều gì đó. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ tuổi ngọ có thể trải qua cảm giác thất vọng với tác động của thương quan. Đừng cố thay đổi chỉ vì con giáp này đang muốn gây ấn tượng cho một ai đó. Đừng chạy theo việc làm cho người khác vui mà quên đi mất điều mà trái tim mình thực sự mong đợi. Ngũ hành xung khắc là dấu hiệu không tốt cho những mối quan hệ. Hôm nay bản mệnh nên tránh xa những ai đang gây ra tác động tiêu cực với mình. Nếu người tuổi ngọ để xảy ra lỗi gì thì cũng đừng cố giải thích vì không ai muốn nghe những điều này đâu. Họ muốn nhìn thấy kết quả có giáp này hãy chấn chỉnh lại tinh thần làm việc càng sớm càng tốt, không nên để các chuyện ngoài lề làm mình bị phân tâm mà ảnh hưởng tới công việc, năng suất sụt giảm ngoài mong muốn. Tốt hơn hết là giờ nào làm việc nấy sẽ hạn chế được những sai sót có thể gặp phải. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi người tuổi mùi có ngày mới rực rỡ hơn khi tình hình tài chính hành thông thuận lợi dưới tác động của chính tài. Tuy nhiên, đừng chỉ đợi vận may đang có, con giáp này nên tập trung và chăm chỉ hơn để tối đa lợi thế, tránh việc ai đó chê bai rằng bản mệnh không có tài năng. Thổ kim tương sinh dự báo về mối quan hệ tốt đẹp mà bản mệnh có thể xây dựng với người lạ. Bằng sự chân thành và đồng cảm, tuổi mùi hiểu được khá nhiều điều mà đối phương chia sẻ, nhờ đó mà hai người dễ dàng thân thiết hơn trong thời gian tới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 Thiên quan dự báo tuổi thân có thể đối đầu với những khó khăn thử thách, nhưng tinh thần vượt khó sẽ giúp cho con giáp này khẳng định được bản thân. Việc thỏa thích vui chơi thay vì lãnh nhận những trách nhiệm luôn luôn là một sức hút khó cưỡng, nhưng bản mệnh vượt qua được điều đó để tập trung vào những mục tiêu cao hơn cho đời sống. Kim khí vượng cho thấy tình hình sức khỏe trong ngày đang có dấu hiệu xa sút. Con giáp này không được chủ quan cho rằng cứ uống thuốc bổ là được. Trước hết, người tuổi thân cần tránh làm việc quá sức và thức khuya như những ngày qua. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn nhé. Đường tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tiền bạc đến bất ngờ chẳng báo trước cho ai, người cầu không có, người chẳng tham vọng thì lại tự chui vào túi. Nếu như con giáp này có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm lời đấy. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tuổi Dậu có cảm giác ổn định khi nhận được sự trợ giúp của tam hội. Đây cũng là ngày mà nếu con giáp này cảm thấy cần đến sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn lên tiếng đề nghị thay vì giữ im lặng. Hãy yên tâm là mọi người sẽ hỗ trợ bản mệnh mà thôi. Khoảng thời gian này rất may mắn với người tuổi dậu khi có được chính quan tương trợ nên vận trình công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn. Không những thế, con giáp này còn được rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình cho những kế hoạch trong tương lai. Kim khí vượng cho thấy bản mệnh gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, nếu cảm thấy sốt và khó thở thì đừng chủ quan nhé. Nên nghỉ ngơi phù hợp, đừng cố uống quá nhiều thuốc làm gì. Thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình muốn, nhưng cũng phải có được chúng đúng cách. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tam hội mở lối cho người tuổi tuất tự tin hơn trong việc giao thiệp, làm quen những người mới. Lúc này đừng bỏ qua những buổi tụ tập vì đó là cơ hội để con concept này xây dựng mối quan hệ và hứa hẹn chúng sẽ mang lại không ít lợi thế cho con đường sự nghiệp của bản mệnh về sau. Con giáp này cảm thấy tự tin và lạc quan khi có tin vui liên quan tới tiền bạc trong ngày có thiên tài nâng đỡ. Tuy nhiên, tuổi tuất chớ mong có điều gì nhanh chóng xảy ra. Có thể kết quả hiện tại nhờ vào công sức bấy lâu nay, vì thế đừng vội khoe khoang và tiết lộ điều gì vào lúc này sẽ có lợi hơn. Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình duyên của bản mệnh lúc này khá vượng sắc, người độc thân hứa hẹn tìm được người thú vị để chuyện trò mỗi ngày. Trong khi đó các cặp đôi luôn được thấu hiểu và đồng cảm, hơn nữa có người còn nhận được tin vui bầu bí hoặc sinh nở trong ngày này. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Thân hợi tương hại nhắc nhở tuổi hợi đừng cố giữ hòa khí với những kẻ không đáng. Sự thỏa hiệp sẽ chỉ khiến cho con giáp này cảm thấy mỗi ngày trôi qua chán nản, uể oải và chỉ có bằng cách làm mới chính mình, bản mệnh mới thấy mỗi ngày đều ý nghĩa hơn. Thiên ấn tương trợ cho con giáp này đang có ý muốn thay đổi bản thân một cách sáng tạo hơn, tránh đi theo lối mòn quen thuộc. Người tuổi hợi có thể bắt tay với những điều mới mẻ và không chấp thuận những rào cản, khuôn khổ cứng nhắc của đời sống. Về phương diện tình cảm, các cặp đôi không thường xuyên chia sẻ với nhau về những chuyện gặp phải trong cuộc sống nên khó lòng thông cảm được cho đối phương. Người độc thân sẽ có thể có một cuộc gặp gỡ quan trọng, vì thế sự chuẩn bị trước cho diện mạo là điều cần thiết. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, Tý,